Xin chào các bạn đang đón xem video của len Đô Thị. Phía đông Hà Nội, mảnh đất đầy tiềm năng về bất động sản như nàng công chúa ngồi trong rừng đã bừng tỉnh giấc cách đây 4 năm. Với sự xuất hiện của đại đô thị Vinhome Ocean Park do Vingroup làm chủ đầu tư, quy mô Vinhome Ocean Park được đánh giá là đại đô thị đẳng cấp quốc tế với diện tích dự án lớn, hệ thống cảnh quan đặc sắc và chuỗi tiện ích đa dạng. Đại đô thị tiên phong mở ra xu hướng thành phố trong thành phố, nơi có hạ tầng xã hội đầy đủ và toàn diện. Vậy 4 năm xây dựng,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 Tiến độ dự án Vinhome Ocean Park được đánh giá là khá nhanh đối với thị trường bất động sản hiện tại, nhất lại trong bối cảnh 2 năm vừa qua, đại dịch Covid-19 hoành hành, giãn cách xã hội liên tục. Nhờ vị trí địa lý được quy hoạch thông minh, cảnh quan ấn tượng cùng với hệ thống tiện ích đẳng cấp, sức hút từ thành phố Biển Hồ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã ra mắt được 4 năm. Với tổng diện tích lên tới 420 hectare, Tầm vóc khổng lồ và quy mô dự án Vinhome Ocean Park trên thị trường địa ốc là không thể phủ nhận. Đại đô thị được chủ đầu tư Vinhome quy hoạch thành hai khu thấp tầng và cao tầng, bao gồm các loại hình bất động sản đa dạng, cụ thể là căn hộ chung cư, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố liền kề, nhà phố shop house và shop thương mại dịch vụ. Giới chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng, Hạ tầng giao thông bao gồm có hệ thống cầu vượt sông Hồng, cùng các tuyến đường được đầu tư đồng bộ đã trở thành cú hích khiến tốc độ phát triển của khu đông gia tăng theo cấp số nhân. Nổi bật trong đó phải kể đến quy mô đại đô thị Vinhome Ocean Park. Từ biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam, với công trình biển hồ nước mặn 6,1 hecta, tới kỷ lục hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam, với công trình hồ Ngọc Trai 24,5 hecta, cùng với hệ thống công viên, không gian xanh trải khắp, chủ đầu tư đã cẩn mẫn xây dựng, khai trường các đại tiện ích để thay ra đổi thịt cả một vùng đất hoàng vù, biến nơi đây trở thành một đại đô thị trung tâm mới của Hà Nội. Sự phát triển nhanh chóng của khu vực phía đông đã tạo ra một cuộc di chuyển cư dân từ khu vực trung tâm cũ sang trung tâm mới. Trong đó, Vinhome Ocean Park đóng vai trò là khu đô thị hạt nhân với gần 30.000 cư dân, hàng nghìn ô cửa sáng đèn, đại đô thị tiện nghi, nhộn nhịp và đang sống bậc nhất Hà Nội đã được thiết lập với đầy đủ tiện ích từ giáo dục chất lượng quốc tế. Trung tâm mua sắm với hơn 200 căn shop dịch vụ, siêu thị, cửa hàng tiêu dùng tiện nghi đầy đủ dưới chân các tòa căn hộ. Vậy sau 4 năm qua, Đâu là điểm nhấn của đại đô thị này? Đầu tiên là kỳ quan biển hồ giữa lòng thủ đô. Với địa thế nằm sâu trong đất liền, cách bờ biển gần nhất khoảng 100 km. Ước mơ được hít thở không khí tươi mới mỗi ngày, tản bộ bên bờ cát trắng, nghe tiếng sóng rì rào là điều xa xỉ với người dân thủ đô. Vinhome Ocean Park đã biến ý tưởng này thành hiện thực, với biển hồ nước mặn có diện tích tới 6,1 hecta ngay trong lòng đại đô thị. Bằng tâm huyết và giải pháp công nghệ tiên tiến hiện nay, Vinhome đã tái tạo một đại dương trong lòng thành phố với độ mặn, độ trong và màu sắc được ví như Maldives. Hàng dừa xanh nhiệt đới và bãi cát trắng trải dài bao quanh được vận chuyển từ Nha Trang ra Hà Nội. Sàng lọc nhiều lần tạo nên độ mịn cho bờ cát. Nằm kế bên là hồ nước ngọt trải cát trắng, hồ Ngọc Trai, trở thành điểm nhấn cho toàn bộ khu vực. Mỗi khi chiều buông, đón cư dân trở về nhà không phải là những màu sắc xám ngột ngạt của dòng xe như mắc cười hay khói bụi ồn ào nơi thành phố mà là mặt nước xanh lam như ngọc bích cùng với bầu không khí tươi mát. Tháng 12 năm 2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng danh hiệu Đại đô thị sở hữu biển hồ nước mặn và nước ngọt nhân tạo trải cắt trắng lớn nhất thế giới cho thành phố Biển Hồ, đưa công trình trở thành điểm đến ấn tượng, không thể bỏ qua tại Sơn New, Hà Nội. Tiếp theo, điểm đến thứ hai, niềm kiêu hãnh mang tên Technopark Tower. Nếu biển hồ như một kỳ quan thiên nhiên giữa lòng đô thị, thì tòa văn phòng Technopark Tower giống như một biểu tượng của công nghệ giữa lòng đại đô thị Vinhome Ocean Park. Được thiết kế với mục tiêu trở thành top 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới, Technopark Tower được kỳ vọng sẽ trở thành thung lũng silicon mới của Việt Nam, thu hút những tập đoàn công nghệ quốc tế lớn trên thế giới và tại Việt Nam với khả năng quy tụ hàng nghìn chuyên gia, nhân sự cao cấp tới làm việc. Sự kiêu hãnh của Technopark đến từ thiết kế lấy cảm hứng chữ V. Sự kiêu hãnh của Technopark đến từ thiết kế lấy cảm hứng chữ V ẩn chứa nhiều ý nghĩa về tên đất nước, chiến thắng hay tinh thần vươn lên, cao tới hơn 186 mét. Tòa tháp được ứng dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất, gia tăng trải nghiệm cho người dùng và giảm chi phí hoạt động như các Smart Office Building trên thế giới. Nhờ mang lại không gian làm việc xanh hơn, thông minh hơn và tiết kiệm năng lượng hiệu quả, tòa nhà Technopark Tower đang sử dụng những tính năng vượt trội tương đương với các tòa nhà thông minh trên thế giới, hứa hẹn trở thành công trình tự hào cho trái tim mỗi cư dân Vinhome Ocean Park. Và điểm nhấn cuối cùng, kiến tạo đại học tinh hoa của Việt Nam – trường Đại học Tinh Hoa VinUni được Vingroup đầu tư tới 6.500 tỷ đồng, kiến tạo nên ngôi trường Đại học Tinh Hoa và tư thục phi lợi nhuận của Việt Nam. Nhìn từ xa, bất cứ ai cũng có thể thấy biểu tượng ánh sáng tri thức trên đỉnh tháp cao nhất tại Đại học VinUni. Đó cũng là biểu tượng cho sứ mệnh mà công trình từ trái tim của Vingroup hướng tới, tìm kiếm nhân tài phục vụ cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Đặt mục tiêu rất cao, lọt top 50 trường đại học trẻ nhất thế giới VinUni đã xúc tiến hợp tác cùng với hai trường đại học hàng đầu thế giới là Cornell và Pennsylvania. Cư dân tại đại đô thị Vinhome Ocean Park, nơi được ví như quận Ocean của Hà Nội, tự hào có mặt của VinUni khiến cho đô thị trở nên đặc biệt và con em họ thường xuyên nhìn lên biểu tượng ánh sáng để mơ ước một ngày được đặt chân vào ngôi trường đó.